Thì hôm nay à, mình làm một cái video này để muốn giới thiệu đến toàn thể anh em chơi lan trên cả nước Việt Nam chúng ta cũng như là sau này sẽ lan rộng ra trên thế giới cũng như là các nước ở châu Âu chúng Mỹ vân vân. Thì à, hôm nay cái mục đích mình muốn làm cái video này thì các bạn nhìn ở phía đằng sau đây là một vườn lan cực kỳ thương hiệu. Một vườn lan cực kỳ thương hiệu và uy tín tại đất Tây Thiên Tam Đảo. Thì cái vườn lan này thì Trời nói thì nó thật sự là không biết nói thế nào cả Thì ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng theo chân tôi để vào bên trong Bên trong cái bức ờ, tượng đá rất là to yên ngang kia vào Và vào bên trong bên vườn để chúng ta cùng được chiêm ngưỡng những cây lan cực kỳ hay nhá Ok à, Các bạn ạ Thì vườn lan này thì tôi bật mí luôn nhá Bật mí luôn cho các bạn biết là Vườn lan có tên là gì nhỉ? Thuần Tam Đảo đấy đây còn quý vị các bạn đây đây thưa quý vị và các bạn nếu như quý vị và các bạn đến với đất Tây Thiên Nam Đảo thì quý vị và các bạn nhìn thấy một ờ, <laughs> một một cái này thì gọi là cái gì nhỉ uh, một bức đá được dựng lên với tên là vườn Nam vườn Tam Đảo cực kỳ là hoành tráng cực kỳ là uy tín luôn Đấy, không những uy tín ở trên đất Tây Thiên Tam Đảo rồi nhưng còn uy tín trên cả đất nước Việt Nam luôn Nếu tất cả các anh chị em mà đã chơi lan, đã biết đến lan va, lan đột biến thì chắc hẳn là sẽ biết đến tên của anh Thuần Tam Đảo Đấy thì hôm nay à, tôi làm cái video này thì à, cái mục đích chính là muốn giới thiệu đến cho toàn thể quý vị các bạn trên cả nước cũng như là tất cả các anh chị em trong ngành lan trong các giới chơi lan va lan đột biến biết đến được vườn lan của anh Thuần Tam Đảo tại địa chỉ là Tây Thiên Đại Đình Tam Đảo Vĩnh Phúc nhá thì đây là một cái bức gọi như nó là cổng chào rồi thì bên trong nữa thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu đến mọi người về bên trong một chút nữa nhá để cho mọi người cứ phải bật mí dần dần mọi người ạ thưa quý vị và các bạn bên trong này phía trước mặt các bạn đây là một cái tròi lá một cái tròi lá này thì nếu như mà các anh chị đến ờ, để bắt tay giao dịch thì chắc là rất là thích, rất là phê Bởi vì cái tròi lá này nó nằm ở một ờ, không gian Nó nằm ở một cái không gian ờ, gọi là quá là tuyệt vời Không gian không cảnh Đấy, tôi chưa bật mí phía đằng sau cho các bạn đâu nhá Bây giờ tôi phải bật mí cái bàn đá trước Cho quý vị các bạn xem về cái bàn đá trước này Cái bàn đá này thì... Uh, nó là một cái khối đá tự nhiên rồi đấy như quý vị và các bạn đấy biết đấy nó là một cái khối đá tự nhiên thế nhưng đây đây đây đây đây đây đấy đây là cổng vào của vườn lan nhá nhưng mà thôi bây giờ tôi chưa cho quý vị và các bạn uh, xem những cái <laughs> cây lan đột biến những cây lan giá trị nó như thế nào cái đấy thì chắc là tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem vào phần sau đi nhá hôm nay thì tôi sẽ làm video để giới thiệu trước đây Quý vị và các bạn khi bước chân đến vườn lan của Thuần Tam Đảo thì sẽ được uh, uh, bước ngay vào khu vực khuôn viên uh, tiếp khách là khu vực uh, lều lá. Này thì một cái không gian nó rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn ra một không gian ở bên núi và cũng như là nhìn ra một không gian ở một uh, cánh đồng nó rất là thoáng và mát. Thêm một điều rất là thú vị nữa Thưa quý vị các bạn, một điều rất là thú vị nữa khi các bạn đến đây thì sẽ được ngắm những chú cá Đây, à, <laughs> các bạn xem này Những chú cá cực kỳ là đẹp này, cực kỳ là giá trị luôn nhá Tôi chưa nói đến à, cái việc à, lan va, lan đột biến của anh Thuần Tam Đảo nó giá trị như thế nào Thế nhưng mà tôi chỉ nói về cái trước mắt như quý vị và các bạn đang thấy Đó là những à, cái không cảnh cũng như là những cái để chào mừng tất cả các quý khách khi vừa bước chân đến vườn lan của anh Thuần Tam Đảo thì quý vị và các bạn sẽ được uh, chiêm ngưỡng những phong cảnh cũng như là những cái thú nuôi này Đấy, rất là đẹp rất là phê luôn Đấy. rồi tiếp theo nữa là gì tiếp theo nữa thì là sẽ là một số cái không gian xung quanh đấy các bạn cứ chiêm ngưỡng này nhá Ai mà chưa đến được trong cái mùa dịch Covid này thì cứ có thể chiêm ngưỡng qua video này là cũng à, sẽ cảm nhận được một phần nào đấy. Đấy sau khi à, mùa dịch nó hết thì à, mời tất cả các quý anh chị trong ngày Lan đến tham quan uh, vườn anh Tuần Tam Đảo cũng như là có thể là giao dịch bắt tay giao lưu với nhau một số những uh, kỳ lan uh, gì đó đi đấy đây tiếp theo đây một là sản phẩm nó gọi là một sản phẩm tuyệt vời luôn từ từ nhá đây rồi đây rồi đấy các bạn thấy không đây là chính là những cái ờ, mặt hoa mà đã nở ở cây trên vườn của anh thuần tam đảo đây nữa rất là nhiều những cái bông nó phải nói là tuyệt con nhà bà vời luôn người đẹp không tên mọi người nhá rồi bây giờ thì chắc là một uh, lướt qua một tí nữa bên ngoài thôi nhỉ ô có cái xe ngoài kia <laughs> mất à con này nó đi mất rồi mọi người nhá thì bây giờ thì uh, tôi không muốn để cho quý vị phải sốt ruột nữa không muốn cho quý vị phải chờ đợi quá lâu nữa thì tôi sẽ bước vào bên trong bước sâu vào bên trong một tí nhưng tôi chỉ đứng ở ở cái góc độ vẫn là bên ngoài hàng rào cánh cổng uh, chính để chúng ta bước vào trong cái những khu trung tâm nhé đấy chỉ bất mí cho các bạn đến như thế này thôi còn những cái sản phẩm ừ, Nanva cũng như là những cái cực kỳ đặc biệt nó còn ở bên trong vườn thì mời quý vị và các bạn theo dõi vào video thứ hai nhé chắc chắn tôi sẽ review kỹ cho mọi người thấy những cây uh, lan đột biến cũng như là những cây lan nó quá là giá trị về độ đẹp thì độ chăm sóc cũng như là tất cả mọi thứ thì gần như là vườn lan anh thuần uh, tam đảo là có đầy đủ luôn mọi người nhá vâng quý vị và các bạn ơi thì vừa rồi là tôi review qua về những cái khung cảnh từ khi cổng bước vào vườn lan của anh thuần tam đảo như là một số cái ờ, không gian xung quanh bên ngoài thôi thì ờ, video này là tôi xin phép được kết thúc lại đây à, hẹn quý vị và các bạn trong những video tiếp theo để chúng ta cùng được chiêm ngưỡng cùng được ngắm những cây lan va cực kỳ tuyệt vời của vườn hoa lan anh thuần tam đảo các bạn nhé bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo xin chào